ngày sau sẽ gặp nhau ngày sau sẽ gặp nhau ngày sau sẽ gặp nhau ngày sau sẽ gặp nhau ngày sau sẽ gặp nhau ngày sau sẽ gặp nhau ngày sau sẽ gặp nhau rằng hẹn ngày sau sẽ gặp nhau Tình giống như phép màu Chẳng ai mong xa được đâu Gặp nhau cũng duyên không hẹn Tự nhiên ý hợp tâm đầu